Xin chào tất cả các bạn Hôm nay Rẻ Hơn xin mãi sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga được dành riêng cho thị trường nội địa nhập. Bếp này có thương hiệu là Paloma Mã số của bếp là BAS42BR Mã số cuối của bếp để bảo hành là 900488 Đây là nội thất phía bên trong của bếp đây Bên trong bếp này còn đẹp Hai ông đứa còn rất là mới tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và test một số những cái tính năng của bếp để các bạn xem thử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 cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để thử cái chức năng uh, an toàn đầu tiên của bếp là cái tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa từ 5 cho đến 7 giây khi bếp này nhận được tín hiệu tắt lửa thì nó sẽ tự động khóa ga để cho an toàn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 trái của tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng bếp thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công đấy thì công tắc cũng đang mở này. bếp bên phải của tôi cũng vậy luôn hai bếp có khóa ga cùng lúc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 trong cục sạc nó không cái đèn hiển thị màu đỏ tức là pin nó chưa có đầy các bạn sạc khi nào mà cái đèn nó hiển thị màu xanh đó, tức là pin nó đầy rồi các bạn có thể tháo ra thì chúng ta vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết thì à, nếu mà các bạn mua bếp này chúng tôi bảo hành cho các bạn trong vòng một năm đổi trả trong vòng 10 ngày đâu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như sẽ tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc này để các bạn có thể sử dụng kèm với bếp giúp các bạn tiết kiệm hơn bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nên nó không có thích hợp những chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng nó có chỉ có chỉ có chức năng ờ, hẹn giờ tắt bếp 30 phút đây Đó. còn bên đây là chức năng rang này đối với chức năng này á tại vì bếp có que cảm biến này nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của nó là 250 độ nó sẽ khóa ga để cho an toàn vì thế khi mà các bạn rang rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á, các bạn bật bếp này lên dưới nút này trong vòng 3 giây này cho nó sáng đèn lên thì que cảm biến của bếp sẽ tăng cái mức hạn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn hãy mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ giá là 80 ngàn một cái nếu mà các bạn muốn mua sử dụng để sử dụng đó, các bạn chỉ việc lấy cục sạc chúng ta đang cắm vào bếp để sạc này sau đó chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào ổ điện thôi các bạn có thể chỉnh tối đa được là 90 phút đây tôi sẽ để về mức 1 phút để thử cho nào sau đó tôi bật bếp lên thì cái thiết bị này sau khi nó hết giờ nó sẽ ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để hẹn giờ các bạn lưu ý là phải lấy pin ra nè để cho bếp nó không có còn nguồn điện nữa thì sau khi hết giờ cái thiết bị này sẽ khóa cái cắt nguồn điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra chúng tôi cũng có bán một cái van ga 50 lớp